chào cưng bây giờ mình nói lớn cho nhau nghe giới thiệu cho nghe để cảm nhận giọng nói nha mời em nam dạ xin chào anh quyền linh và chị à, hồng vân cũng như bạn nữ bên kia ạ thì tên em là phạm duy nghĩa năm nay em 29 tuổi quê gốc ở hà nội nhưng mà em sinh à, ra ở đây hiện tại là em đang là làm biên à, tập viên và là phóng viên ảnh cho ờ, một tạp chí ạ mời nhà gái dạ con chào cô hồng vân con chào chú quyền Linh Chào con Dạ em chào anh trai kế bên Và xin chào tất cả quý vị khán giả con xin tự giới thiệu con là Nguyễn Thị Ngọc Trâm Con ờ, sinh năm 95 là con tuổi hợi ừ. Quê con là ở Bình Thuận Đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ở quận Tân Phú Dạ công việc của con là nhân viên hành chính nhân sự cho một công ty ờ, về lĩnh vực cơ khí ở quận ừ. 6 Vậy hả? Dạ Ờ, sẵn đài vậy mình nói luôn về cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi con Thì ưu điểm của con là con ờ, con biết quan tâm tới mọi người xung quanh Con yêu thương mọi người, coi trọng cái gia đình Khuyết điểm của con thì con cảm thấy là ngoại hình của con thì cũng chưa có thực sự là ok chưa bắt mắt lắm ok mà cô thấy ok mà yên tâm <laughs> tại vì hồi nhỏ giờ con thấy con tự ti lắm nên là từ từ nhỏ tới lớn là con chưa có yêu ai hết trơn con nghĩ chắc người ta chê con không có xinh lắm hay sao không có ai con ủa là con chưa có mối tình nào luôn á hả dạ từ nhỏ tới giờ là con chỉ có lo đi học thôi rồi ra trường là con đi làm tại vì má dặn á là à, nhỏ thì lo đi học đi rồi lớn ra trường đi làm ổn định sự nghiệp đã rồi à, muốn yêu ai đó yêu cái quan niệm của con cũng là như vậy luôn lý lịch trích ngang của nhà gái tôi đến đây là hết luôn cả phần tình yêu nha rồi khỏe re bây giờ em phải nói thế mạnh và điểm yếu của em cho đàn gái nghe Ờ, điểm uh, ờ, mạnh của em thì uh, em uh, tự nhận mình là một người sống rất là đơn giản, ừ. không cầu kỳ. Nhưng mà có một cái điều uh, em uh, rất là khó tính, tại vì em đã từng uh, trải qua 3 năm ở trong uh, quân ngũ rồi, thì uh, em rất là đề cao cái sự đúng giờ, đúng giờ đến mức là gọi là cực đoan luôn. Đã 5 giờ sáng thì là phải gõ kẹn là dậy, rồi tập thể dục. Với lại em là Ờ, được giao cái chức là quét dọn nhà cửa trực sinh ấy anh trời chức dữ vậy dạ rồi quét dọn nhà cửa hay là lau chùi bồn cầu toilet gì là em làm hết à. À, thì đó rồi 11 giờ thì ăn cơm à. rồi 4 giờ 5 giờ chiều thì tập thể dục 9 giờ phải đi ngủ rồi đó vậy là quen với cái cái giờ đó rồi đúng không dạ đúng bây giờ nó giống như là đồng hồ sinh học luôn rồi anh hiểu rồi nhưng với phụ nữ với người đẹp đó em thì cái giờ đó không được đâu em Thời rất là hiểu điều đó cho nên ừ. đối với em em khó với bản thân thôi nhưng mà đối với người ta thì em rất là dễ à, <laughs> vậy dạ. được dạ. đôi khi là anh phải chờ có người đẹp đứng cái bên kia anh phải chờ lâu lắm luôn dạ đúng rồi nhất là trong mấy cái vụ shopping Nhưng mà hay gì đó vui vẫn hạnh phúc thôi dạ, bởi vì người ta đẹp người ta có dạ, quyền dạ, chị à. ừ. ừ anh linh nãy giờ anh cứ nói ngầm ngầm em đâu có hiểu đúng không anh chửi chị nãy giờ đó đúng dạ, dạ. không đâu ai chửi ai đâu ông chờ tôi cái gì rồi tôi chờ ông đã làm sao bây giờ cuộc đời này chờ qua chờ lại đi cho nó vui mắc cười ghê luôn đời đời hạnh phúc mà chị ờ. dạ <laughs> hẹn hò đợi chờ là một hạnh phúc mà dạ, dạ đúng dạ ừ, em có mấy mối tình rồi em chỉ ờ, có một mối tình ờ, đơn phương từ cấp 2 đến giờ còn uh, qua đến uh, những năm đại học rồi đi sau này đi làm thì cũng chỉ như là thoáng qua thôi thoáng qua thôi tại vì mình cũng chỉ tập trung cho việc học rồi là đi làm con đầy bụi phấn nha con nha ừ. ừ. dạ dạ con con nghe anh nói về cái vấn đề giờ giấc là con cũng thấy thích á tại vì ừ. cái nguyên tắc con sống là con cũng kỷ luật à, đi làm về tối về là dọn dẹp nhà cửa nấu ăn ăn uống xong xuôi hết là 10 giờ là con sẽ ngủ ví dụ như bữa nào con con trằn trọc về công việc hay gì kia thì có cỡ tầm 10 giờ rưỡi 11 giờ không bao giờ con ngủ khuya ừ. bây giờ người ta nói là ngủ khuya quá là bị stress nhiều dạ, và sẽ rồi. bị mập ra <laughs> giống dạ. như chị tôi mập không phải là tôi ăn nhiều đó linh nè à, tại vì tôi hay ngủ khuya đó tôi nói cho linh biết đừng có cười để qua coi coi nhà Đây. gái coi sao đáng yêu dạ con dạ. chào chú chào con thôi cao rồi nha đó người dày thon thả đẹp gái dày mà biểu là tự ti về về về dáng vóc là sao con rồi nghe về... nói phụ nữ không có phụ nữ nào xấu cả không có chú cái này là ví dụ như mà ai xấu cái người ta đi ờ, phẫu thuật thẩm mỹ mà con con nghèo quá con đâu có <laughs> con đâu có tiền đâu Làm thuật thẩm làm gì bây giờ phải là như con thì con muốn thẩm mỹ cái gì con nói con ừ. nghe coi ở cô dân thì có có thẩm mỹ chút thôi chứ tôi thẩm mỹ chỗ nào tôi quánh đâu bây giờ nha ông ông ông nói tôi nghe coi dạ. con nói đi con nói cái mẫu hình lý tưởng của con muốn à, con thích bạn trai là chuẩn chạc ừ. trầm tính ổn định ừ. À, sống biết quan tâm tới mọi người có ừ. đạo đức ừ, không có dối gạt ừ, đối phương của mình ừ. con thì con không có còn bạn trai phải à, đẹp trai lắm đâu nói ừ. chung là nhìn khuôn mặt sáng sủa gọn gàng tóc ta thì đừng có hối quá con cũng không có ý gì đó chú mà tóc như chú là được rồi con không có kiểu như hối mà hối hối quá luôn á chú là không có tóc luôn á là con không thích chú mới cấy á con dạ <laughs> chiều cao thì cao hơn con một xíu là được con cỡ một mét năm mươi tám thôi tại nhìn con ốm nên ờ, nó gọn mét năm tám phải không dạ ừ. không có quá ốm nói chung là người vừa vặn ok là ừ. được ừ. ốm không lo bí quyết của, hồi xưa của dân cũng ốm vậy đó <laughs> <laughs> làm như mình ốm lắm vậy đó nghe bạn nói dễ thương không dạ à, đàn trai đáp ứng khoảng bao nhiêu phần trăm em à, từng sống trong ngũ rồi cho nên những cái việc như là nấu ăn thì cơ bản với lại giặt giũ hay là chuyện nhỏ. Là, đúng chuyện nhỏ dạ. anh cũng đi trà toilet rồi dọn nhà hốt rác hoài những cái chuyện đó em không hề ngại ừ, chuyện đó bình dạ. thường chuyện hàng ngày mà nhưng mà cái nãy cô nói gì không thích hối hối gì đó ờ, đầu em hơi hói tí <laughs> nói chung là tóc em hơi ít tí <laughs> không biết bạn nữ có chịu không bây giờ hỏi bên đó cái cái cảnh mẫu hình lý tưởng của em sao ờ, mẫu hình lý tưởng của em thì ờ, xinh xắn dễ thương nhưng mà có có hai cái điều em cần nhất đó là quan tâm đến gia đình nhưng mà điều thứ hai em cần nữa đó là phải cực kỳ quan tâm đến sức khỏe của mình bạn em hay nói ấy, khi mà người ta có sức khỏe thì người ta rất mong muốn rất nhiều thứ nhưng mà khi người ta lại ờ, không khỏe rồi thì người ta chỉ mong ước một điều đó là có sức khỏe đúng thôi. rồi đó. anh giờ cũng vậy dạ. đó anh giờ chỉ mong muốn điều này, thôi em sức không cần là bạn tập gym hay là cái gì đó không được bạn khoan tập gym thôi dạ. từ từ tập gym là người ngồi kế bên thôi ha không bạn từ từ tập gym đi chú chú cứ kẹo cô hoài à, làm như cái thú vui cuộc đời của ổng vậy đó cũng không nhưng, thăm... nhưng mà nhìn ngày nào mà chú cũng cà kẹo cô muốn phụng nhìn phúc hậu mà đâu có phải đâu cô đâu. dạ không sao giữa cô chú thì cà khịa nhau hàng ngày mà cưng muốn cái người phụ nữ của mình xinh xắn giống như ai nào có hình mẫu lý tưởng gì không xưa em rất là thích phim hoàng châu cách cách nên chắc hình mẫu chắc giống như triệu vi dạ <laughs> tiểu đến tử kiều đô đi không kiều vi được kiều đô được không à, nói chung là nói là thích diễn viên vậy thôi nhưng mà em cũng mong muốn là bạn ờ, nữ bên kia thì ờ, mang những ờ, nét đẹp của người phụ nữ áo đông tóc đen thì càng tốt em tóc đen nè <laughs> ờ à, thế tốt quá rồi ạ à. dạ dạ rồi bây giờ hỏi ý gia đình đi ừ em em gái đi với ai Dạ con cũng chia sẻ luôn là hôm nay là nhà con có đám cưới của anh trai con Vì cái duyên đến đây là em vì anh trai cho nên là ờ, lỡ hết một ngày hôm nay Là con chỉ đi với lại ờ, bạn của con là hai người hai đứa bạn thân với lại ờ, à. chị đồng nghiệp rồi nhanh nhanh về đi rủ bạn trai đi đám cưới luôn cho dạ. con <laughs> đúng rồi đi à. về đám cưới luôn ừ, sẵn... nếu mà hôm nay mà em trễ xe về là anh chở em về luôn nha đó nha đó về đám cưới luôn nha dạ uh, con xin chào chú Hường Linh và chào cô Hồng Quang trước tiên thì con xin nhận xét về bạn Trâm thì Trâm rất là một người rất là tốt bụng uh, vui vẻ và hòa đồng với ờ, bạn bè thì uh, theo như tiêu chuẩn của Trâm thì anh trai ở đây rất là khá là phù hợp rồi tại vì Trâm rất thích là những người mà đi, đi làm việc trong nhà nước thì à, nếu được thì à, mong hai và hai, hai bên sẽ cho nhau cơ hội <laughs> dạ cảm ơn chị rồi chúng ta đi với ai dạ em đi với bạn thân từ hồi nhỏ à, thân từ nhỏ luôn hả dạ, dạ. xin chào anh Nguyên Linh với chị Hồng Vân chào, chào à, anh mình à, xin nhận xét về bạn bạn có một cái à, giọng nói rất là đáng yêu Hoàng Châu à, cách cách đúng không giọng nói của Hoàng Châu cách cách rất là ngọt ừ. và những gì mà bạn yêu cầu với à, hình mẫu bạn trai lý tưởng á là mình là bạn của nghĩa cũng đã hơn 10 năm rồi dạ. thì bạn tả giống như là bạn tả bằng nghĩa luôn rồi đó thì à. uh, duyên đã đem hai bạn tới chương trình này rồi thì uh, mình có thể cùng nhau đi thêm một chút nữa để xem mình có hợp với nhau hay không hai bạn sẽ hợp với nhau mình nhận xét là như vậy trời hay quá trời kéo rào lên kéo rào luôn, luôn đi rồi mượn cho nó có nợ luôn mở rào dạ. anh có muốn quà tặng em dạ. theo quan niệm của nước ngoài ấy, thì ừ. màu hoa hồng xanh ấy là đại diện cho sự yên bình và sự vĩnh cửu đây cũng như, giống như là nó đại diện cho một cái tình bạn trước hết là tình bạn và cũng như là sau này là tình yêu nó cũng trường tồn với vĩnh cửu, vĩnh cửu như, như vậy bông hoa dạ. như thế này ừ. nè em tặng anh một cái à, túi đeo thời trang mở rào ra thấy thì sao có giống như là mình tưởng tượng không ừ, em nói trước thì à, em cảm thấy bạn nữ là rất là một người rất là dịu dàng nhẹ nhàng anh ờ, không biết là em có thích ờ, chụp ảnh không ạ à? dạ em thích chụp ảnh mà trước giờ không có ai đi theo chụp tại vì ờ, ngoài uh, nghề chính của anh ra thì anh cũng là một người rất là đam mê nhiếp ảnh được thì hãy làm mẫu ảnh cho anh Đây đại đội của anh <laughs> dạ đại đội của anh thì, ngoài cái sở thích nhiếp ảnh thì anh cũng rất là thích nuôi động vật dạ. trong những cái điểm yếu của anh là rất là sợ những thứ dễ thương nói chung mình đang nóng như thế nào tự nhiên gặp một chú chó con thì chú mèo con là mềm nhũn hết <laughs> vậy là cái cái cái điểm đó em cũng thấy giống em rồi tại dạ. em cũng thích động vật lắm đặc biệt là chó mèo á nhà ở quê thì em có nuôi chó nuôi mèo nhưng mà ở trong này thì không có được phép nuôi nếu mà mai mốt ví dụ như em về nhà anh thì anh cho em nuôi nha <laughs> thì nhà anh cũng đang nuôi một ờ, con uh, cún ấy. Dạ. dạ nói tiền tình yêu đi <laughs> thì ta tự này qua ta nói qua cái có, kia em có nghe anh chia sẻ là lúc trước mình có tham gia vào quân đội hả anh thì nhà em thì cũng có truyền thống về gia đình cách mạng á oh, dạ. nên là em thấy cái điểm đó thì em cũng thích yeah. Dạ. anh hiện tại là đang ở đâu ạ à? ờ, anh thì ở uh, quận tân phú em cũng ở tân phú luôn anh ở ờ, đường nào vậy anh anh ở ngay gần uh, elmôn ấy đi bộ bên ờ, à, nghe dạ, đâu? bên bờ bao Tân Thắng thôi anh? Đúng rồi em. À, dạ, nghe em nào hầu vâng như sáng nào nào cũng 5 giờ dậy là chạy vòng vòng mấy ờ, quanh đó cho nó okay. đủ ờ, mấy km rồi về vậy, đi làm. Vậy bữa nào anh chạy vòng vòng anh chạy tới anh gọi em dậy để à, em đi làm. rồi anh sẽ rủ em. <laughs> <laughs> Nếu em dậy sớm được. Dạ. Ừ, có câu hỏi nào muốn hỏi em không? À, thì em gia đình em ba, ba mấy người? À, gia đình em thì có 6 anh chị em Em là con út chỉ còn à, má của em thôi Ba em cũng mất cách đây cũng năm sáu năm rồi thì về điểm đó cũng giống anh tại vì anh cũng là người mất ba sớm hiện tại thì đang sống với lại mẹ ờ, và em ờ, trai anh nãy là ờ, anh quyền linh nói anh là điểm mạnh điểm yếu thì anh đã nói về điểm mạnh với cũng như là sở thích của anh rồi nhưng mà anh chưa có nói điểm yếu của anh thì em có muốn nghe <laughs> điểm yếu của anh không anh cứ nói thì em nghe em sẵn sàng rồi. lắng nghe điểm yếu chí mạng đầu tiên nhất của anh ấy đó là sợ dán <laughs> sợ dán nó có một cái gắn liền với một câu chuyện như thế này một cái, cái đó là một câu chuyện buồn Ờ, đó là vào một ờ, năm 2011 thì trong lúc đó đang ờ, tắm thì lúc đó là nhà anh là chưa có xây xong thì phải ở một cái ngôi nhà gần đó để mà chờ trong cái quá trình thi công đấy yeah. Dạ. thì ấy, thì mà khổ cái cái ngôi nhà đó thì nó cái, cái cống nó hơi uh, sập sệ tí cho nên dáng nó lên rất nhiều thì đang tắm thì con dáng nó bay vô người thì coi như là tông cửa chạy ra luôn à Rồi, mình coi như là lúc đó là không không còn gì để mất mà cũng mất luôn những gì đang có <laughs> là tại vì cái sự cố đó mà anh, anh sợ dán luôn hả anh không sợ dán từ nhỏ em anh yên tâm đi em có sợ dán em mà thấy dán thì em sẽ đập Rồi, nó luôn giết giùm anh cả dạ <laughs> ờ, điểm yếu của, của anh thứ hai là anh ờ, khá là dễ bị xúc động trước một số thứ ví dụ như một ờ, tập của uh, chương trình uh, như chưa hề có cuộc chia ly hay như là một tựa anh uh, chơi một tựa game nhưng mà ở đó là tựa game đó là do một người bố làm về đứa con trai bị ung thư bản thân anh là một người làm báo cho nên có những câu chuyện câu chuyện buổi sáng đọc những cái mảnh đời mà mình à, vô tình đọc được ấy thì nó dạ. nhiều khi đọc xong thấy cái khóe mắt mình á lúc nào cay lúc nào chả hay luôn thật ra là em cũng thấy anh có nhiều cái điểm tương đồng với em em là em thấy cái gì mà xúc cảm á là em cũng khóc nữa coi những cái bộ phim mà cảm động á em cũng nằm em khóc một mình dạ. bây giờ nghe hai đứa nói anh muốn khóc luôn rồi <laughs> nhưng mà em cứ ừ. yên tâm là do là đã có quá trình công tác trong uh, quân ngũ rồi cho nên những thứ nào đó mà nó đe dọa em mà anh sẽ bảo vệ hết em cứ yên tâm cần <laughs> thấy nắm tay bạn gái đứng lên hát tặng bạn gái một vài hát nào đó ngoài cái chuyện ta nói chuyện mình còn trao nhau cảm xúc dạ. dạ. nắm tay vô hai nắm hai tay hai bên đúng rồi đó nhìn thẳng vào mắt nhau đó lúc Thì, này là... Ờ, đây, đây là một cái bài hát mà uh, một người em gái của anh đã đi uh, bây giờ đi nước ngoài rồi thì dạy lại cho anh nói sau này là hãy hát cho người mà anh yêu thì, uh, bài có tựa đề là Modern World. Dạ. yeah thì ý nghĩa của nó là tình yêu thì cần hơn những lời nói à, anh xin hát anh hát cho em nghe nè Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want you not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel more than words. It's all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me. Cause I already know what what you do. If my heart were torn into more than words you show, you feel that your love for me is real just by saying I love you. <laughs> Bây giờ à, mình đã hết thời gian rồi, ừ. ha. Bắt đầu để tay mình nút bấm đi các bạn. Mà đã bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm của mình chuẩn bị một hai ba hết thời gian bật bật hai cái luôn ghê thiệt luôn đỏ cùng một lúc luôn rồi chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau hãy nắm tay nhau đi đó hai cái nắm tay đầu tiên Đúng luôn á cái hôm đầu tiên nào hai ba nào cái hôm đầu tiên nào đó dễ thương vậy thôi chứ muốn gì nữa giờ